là đủ và mắt à, anh tráng thôi khi trong video ngày hôm nay thì mình sẽ à, cố gắng xây dựng cả tiệm ngôi làng này thế nè khi, khi mình xây ngôi nhà này thì mình thì cái chỗ này khá là nhỏ thì trong video lần sau thì mình sẽ mở rộng cái, cái à, mở rộng cái làng này của mình tỏ ra nhé thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xây dựng à, một cái vài cái nhà để à, như ở mới làm này có tính sức sống hơn nhé bây giờ mình sẽ lại thêm nguyên liệu và đi ra xây dựng ngôi nhà ấy thôi mình sẽ xây dựng ngôi nhà tiếp theo là ở vị này nhé. đấy kéo lên khoảng 5 lọc nhé màu đấy ba bốn năm cái chỗ này mình sẽ cắt ra khoảng 3 ô nhé 1 2 3 đến một ô từ chỗ này sẽ cắt khoảng à, 5 ô nhé 1 2 3 bây giờ à đúng rồi cái chỗ này mình sẽ cắt ra khoảng 5 ô tiếp nhé bây giờ thì à, làm những cột trụ đối xứng bây giờ thì kẻ khoảng 5 ô nhé một hai ba bốn năm Chẳng ngang xuống mặt này thôi Kéo cao lên Chẳng ngang làm cột trụ mới nhà này bây giờ thì đi xuống và à, lắp mà cái nó chỉ được đánh bóng này vào nhỉ Đấy là mình sẽ đổi cái gỗ này lại nhỉ À đúng rồi lại lấy lại ít lại lại các bạn chạy vào trong này và một ít thủy tính một cái nhà này vào như thế này nhỉ đấy, đấy. cái chỗ này thì mình sẽ không làm cửa sổ đâu nhỉ cái chỗ này mình sẽ làm một cửa sổ cái chỗ này sẽ không làm gì Đấy, chạy khoảng thế tân hay nữa chỗ này mình sẽ chỗ này mình sẽ không làm cửa sổ bởi vì nó khá là vững cái chỗ này cái chỗ này thì mình sẽ làm cửa sổ để bất ngờ thì thôi mình nghĩ ra đến lấy hai cái đường super này lại đây thôi mất đấy uhm. giờ thì lại gian dạ là và đặt cả lên để tao sẽ ngôi nhà vị đến kia thôi tăng lại em sẽ sử dụng cái gỗ bánh cái bánh chan này nhỉ? để làm phân viên lại đặt như thế này cái chỗ này mới sẽ đặt như thế này đấy đặt cái này đã bắt đầu kéo tháo lên một này một cái này cái chỗ này cũng như vậy đấy đấy, chỗ này mình sẽ kéo ngã quá luôn đi thì chúng ta tiếp tục xảy ra thôi viên cái chỗ này đấy là và đặt cái block này và là đặt block này và phải sáu này mình tôi sẽ năm ý như vậy đến cái này cái này đến cái này chỗ này mình sẽ pin lại này này này này này này tưởng sao nó sẽ relay luôn nhỉ đấy đấy đấy đấy à, tháng 6 đặt lên đám y chang như phía bên kia nhỉ đấy quay lại nay này thế này thôi nhớ thì dụ à, ra chạy chạy câu thả nếu mà bang cũng chạy sâu như này thôi mình sẽ cái chỗ này mình sẽ không làm như cái này mình sẽ làm một phần thôi bởi vì mình thì làm thái tầng một xã là ít mình cả thấy để mà hai ngôi nhà nó rộng nhau thì nhìn nó để sáu ngôi làng đi nên mình sẽ làm một ngôi nhà như thế này thôi mình xuống chạy thêm một ít nữa vị thế này mình sẽ ốp van đáy và sẽ làm vị thế này là phân gạc lại vậy là chuyện này chuyện này uhm. mình dự định sẽ à, khoảng à, 3 nhai à, thôi ở cái chỗ nào sẽ thấy một ba căn nhà thôi một căn nhà đấy và một căn nhà phía à, tương tự nữa nhé còn sáu em mình sẽ làm cú trong cũng nóng nghiệp cho bọn dân làng rồi mới sẽ tán tự ở ờ, à, tấm nhà sáu nhé Đấy. này rồi giờ mới sẽ sử dụng à, loại à, tập thị tính và đặt vào những cái cửa sổ hoặc phía trong nhà này đấy mình sẽ để thêm khoảng một ít gỗ nữa để đặt phía tên này làm phân gác này hai chạy này, đấy đấy bây giờ thì mình sẽ lại đây và tạm thời ngủ ở ngoài này đã sáng ra thì mình sẽ tiếp tục vào xây dựng ngôi nhà này luôn nhỉ sẽ đặt cơ số đặt đấy à đúng rồi à mình sẽ vào nhà và làm một cái đường đi lấy một cái chất của, của này đi này này cái này đấy chắc là chúng ta có một con đường đi lấy đấy, à, nhưng mà cái chỗ này nó kẹt kẹt chỗ này mình phải đang sửa lại cái chỗ này là này à, không chỗ này thì nó sẽ kẹt sẵn rồi mình sẽ làm cái chỗ này đến nay đi đấy nhưng mà cảm giác ấy. chỗ này nó kẹt kẹt sao nó sẽ làm một vọt ra ở cái chỗ này đi không chỗ này nữa em sẽ ra chỗ này nó sẽ đi lên thế này đấy cái chỗ này mình sẽ đặt một ít hướng này cho giống như kiểu dân lang nó ít nợ bị mở lên các kiểu em mình sẽ làm phần sàn thì thằng này nha này thôi trẻ mình đau là khá là nhẹ cho nên mới phải làm tổng công việc đau đặt này nhỉ video thì mình sẽ tạo ra làm một ít vịn gỗ mình sẽ lấy đá cùi đi nó sẽ cho em ít vịn đá đấy em lấy một ít vịn gỗ nữa đấy vậy là thì vào vào hộp phân trong này thôi đấy, đấy. mình sẽ đặt nó kiểu nó kiểu sọc lé là ý nghĩa là một chỗ đã sống gỗ sống đã sống gỗ sống đã sống gỗ như vậy cho nên phần này lũ nhỉ phía ngoài này là mình sẽ đặt ừ, đã đấy thì mình động chữ đấy đấy ở cái chỗ này thì mình sẽ đặt đặt này đặt này đã đã đây đây đấy đã đấy đã lấy gỗ vậy đấy sẽ là sáng nó sẽ là đấy một ít đen lông để đang dựng này nữa nhé để chặn vào có một quả và làm phiên để mà đặt chỗ này thì sẽ không cái đi đặt thêm một ít dưới câu cá nữa đấy đấy bây giờ thì mình sẽ lấy phía trên này và đặt đúng nhỉ? Đây. Cái chỗ này mình sẽ ốp à, lại trong tổng thì tính để chặn bọn dân lang nó đi ra ngoài này vào ban đêm và nó sẽ bị bọn zombie hành nhỉ đấy chỗ này là không đi phải lâu chứ mà tự chặn lại để lỡ đâu còn Sức kẻ nó bạn vào Nó sẽ chạy một cái cừ Để là Để cho la nó an toàn chẳng nhai Đấy Giờ thì mình sẽ tiếp tục xây bằng các căn nhà thôi hẹp lại các bạn thấy mình xây thấm thánh vài căn nhà này nhé như vậy thì mình đã um, sống à, thêm khoảng hai căn nhà này nữa rồi nhỉ thì bây giờ thì mình sẽ đi ra đây và làm à, một cái chỗ để mình chống nhất kiểu là cái gì để cho mình cho những dân cho dân làng là họp làng ở chỗ này mình sẽ chạy thang vào bây giờ đi ra đây và làm cái diện thôi mình sẽ làm ở cái cái chỗ này đấy nhỉ mình thấy chỗ nào à, chỗ này đấy. mình sẽ cắt khoảng một cột trụ và mình sẽ cắt khoảng báo nhỉ đến một cột trụ và làm như vậy thành hình thành hình à, vuông luôn bây giờ thì mình sẽ lại lại lại video liệu này luôn nhỉ em phải ban chạy đào nữa em đi ra đấy và à, chạy đào cái câu tháng hồi này bạn đặt vào phía trong này đặt vào nhưng mà cái trọng này nó chỉ ra như thế này đấy chỗ này tham ra nên mình sẽ kiếm được khoảng 80 điểm giờ thì mình sẽ lấy cái rương ra và làm à, cái gạch đá và chế tạo xịn gạch đá bây giờ thì sẽ kéo lên đây ta sẽ dừng lại thôi mình sẽ leo lên đây thế thì mình ở cái phiến đá này mình sẽ đặt đấy cái đấy cái đây cái chỗ này mình sẽ đặt đến chỗ này làm từ từ vậy đến con này Đấy. À, khói nó sẽ anh em mới sẽ sử dụng này và làm như thế này vậy cà phê này anh nhé đây đấy nhé thì mình sẽ lên lại rồi và chỗ này sẽ đặt thế này bây giờ mình sẽ đào cái chỗ đã là mình đã lắp lọc mình chỗ này sẽ đặt thế này đấy là dạ, sẽ nay để làm thành cái hình đấy đấy à làm như thế vậy hả chị con này này vậy chỗ nào mình sẽ là này giờ chỉ ốp lại bằng gạch đá như thế này thôi đấy giờ thì mình để đặt lại như thế này đấy bây giờ thì mình chỗ này mình sẽ đa xuống và làm cái gì thì ở đấy thôi đấy như thế này được rồi nhỉ mấy trăm hai mươi sẽ đa sẽ lay thôi nhẹ thời gian hai tập thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện một dị ngay nhỉ, vậy giờ thì mình sẽ à, vào dàn dẹp đâu và chuẩn bị chuyện làm phạt là của mình thôi vì Thế em ơi sự sáng mới nhà khó ta Dọn dẹp lại thôi Cảnh của mình nó căn hứ đó thấy chưa Chứ mình sẽ Vì đau ngay kia mà À quay Hẹn gặp lại các bạn khi mình uh, chơi thì mình sẽ dọn dẹp đôi hẹn gặp lại các bạn Thì mình dọn dẹp đôi sáng nhẹ Three days later à, lúc nãy thì mình đã có sẵn những cái để đổi kiếm lại một quyền sử trừ và ba ngọc bảo lúc à, à, trong dân được mình đã khám phá bây giờ thì mình sẽ đến đấy và làm một ít à, kinh nghiệm để xử lại cái đối cảnh này thôi A few moments later à, mình là sửa soạn đối cảnh này rồi thì bây giờ thì mình sẽ à, cái cầu truyền học ở phía bên này Two thousand years later. Bây giờ khả là lẩu điện những là cổng trên mong miên canh gặp vậy khoan khoan khoan mình chạy ở cái chỗ này họ anh như bọn cực này Thế thì mình sẽ định thế vào bản con cực này lúc này thì mình con cực này nó khá là cái bởi vì nó đã dịp à, cái bạc dân lam bài bạc dân lam mà mình để làm bài sáng rồi thế thì mình sẽ lên chuyện đến nhà của bọn này và trốn đâu rồi à chắc kinh nghiệm giờ mình sẽ đi gì thôi này, à mấy cũng là đến khu sa mạc rồi nè à con là này là ừ, ừ. mình sẽ ra cái con vàng này đấy à cái đường đấy thôi từ từ yêu suốt chẳng những cái đồ ngón còn lại kẹp vô vàng này đó khá là khó hiểu lắm mang nọ dung khá là hỏng đồ bay mà nó khá cũng cũng khá yếu nữa chứ thực tế nó là dung nó chạy tạo cống cồn nó sẽ à để ra cống cồn thì nó đau nhãn hơn thôi chứ nó đấy chín tư yeah thế mình là đèn kiếm kiếm từ tháp mà mình chẳng một đèn đấu sơ ra nhỉ và cái như tháp là mình ở thấy nó thấy khá là đẹp thì bây giờ thì mình sẽ đi vào tác khám phá à, cái kiếm được tháp này ui ui ui ui đừng đừng nha đừng nha sau ok mình sẽ xuống và đập cả này đấy thế thì mình sẽ bị đâu bị thóng này thôi Rõ ràng Nào Wow, rõ ràng em sáng Wow Nhớ tôi ngay xử lý đấy À Rồi Mày không đặt ngay đấy và event thôi thì ok các bạn thì à, à, cảm ơn các bạn đã xem video này Để các bạn đã thích video này thì hãy để cho mình một like một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé và đặc biệt là cái chúng thông bảo để nhận thông báo những cái phim ra video mình còn bây giờ thì bye bye